đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi về những mệt mỏi vì những ngày tháng dày vò lòng nhau em lâu rồi một thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 quên em lâu rồi một thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi Tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy Chỉ thích khúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày Bảo tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt Chắc đứng sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác Tôi đã quên em lâu rồi <laughs> Tôi đã quên em thật đấy đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi về những mệt mỏi vì những ngày tháng dày vò lòng nhau em lâu rồi mà cứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em lên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ biết cúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 khuất tay xa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đau tôi đã quên em lâu rồi mọi thứ tự nhiên nó đâu rồi, sao vẫn còn giọt sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ kết thúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bảo tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> Tôi đã quên em thật đấy đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi về những mệt mỏi vì những ngày tháng dày vò lòng nhau em lâu rồi một thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn giọt sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích cúc cần và đi nhận đâu dặn quan tâm em từng ngày bảo tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 khuất tay xa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đau tôi đã quên em lâu rồi mà tôi tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em lên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ biết khúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> tôi đã quên em thật đấy đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi vì những mệt mỏi vì những ngày tháng dày vò lòng nhau em lâu rồi mà thứ tự nhiên nó đâu ôi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ tích khúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bảo tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 khuất tay xa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đau tôi đã quên em lâu rồi một chút tự nhiên nó đâu sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ kết thúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> là quên em thật đấy tôi đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 Chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi Về những mệt mỏi, về những ngày tháng dày vò Tôi đã em lâu rồi một cứ tự nhiên nó đâu Ôi sao vẫn còn giọt sầu trên môi Và những ngày đầu em bên tôi Tôi đã quên em thật đấy Tình yêu của tôi chỉ như vậy Chỉ biết khúc cần và đi nhảy Đâu dặn quan tâm em từng ngày Bởi tôi chỉ là người Nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt Chặng đường sau này Mà ngầm em có lẽ lại là người khác Tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 khuất tay xóa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đau tôi đã quên em lâu rồi mọi thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bầu tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> tôi đã quên em thật đấy đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi vì những mệt mỏi vì những ngày tháng gì vô đã quên em lâu rồi một thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn giọt sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ biết khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bảo tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 khuất tay xóa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đau tôi đã quên em lâu rồi mọi thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích thúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi đã quên em thật đấy tôi đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì thì phải cho nhau hoài nghi về những mệt mỏi vì những ngày tháng dày vò Tôi đã quên em lâu rồi một thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi Tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy Chỉ thích khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày Bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt Chặng đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác Tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 cốt tay xa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đau tôi đã quên em lâu rồi mà thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ biết khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bảo tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chắc đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> tôi đã quên em thật đấy đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi về những mệt mỏi vì những ngày tháng gì vô lòng nhau lâu rồi một thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn giọt sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích cúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 khuất tay xóa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đau tôi đã quên em lâu rồi mà thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ biết cúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bảo tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> Tôi đã quên em thật đấy tôi đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi về những mệt mỏi vì những ngày tháng dày vò đã quên em lâu rồi mà cứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 cỗi tay xa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đã tôi đã quên em lâu rồi mà thứ tự nhiên nó đâu ôi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích cúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chắc đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> tối là quên em thật đấy Tôi đã quên em lâu rồi thật đấy Tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày Những giọt nước mắt cay Và đắng những cốc rượu say chết lặng Để không còn là chính mình Tôi làm em buồn và khóc Những câu chuyện đó thực lòng Tôi đâu có muốn em phải đọc Những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu Những khắc khổ từng bên nhau đương đầu Còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy Mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi về những mệt mỏi vì những ngày tháng dày vò lòng nhau lâu rồi một thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ biết khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 khuất tay xa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đau tôi đã quên em lâu rồi mọi thứ tự nhiên nó đâu Ôi, sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ biết cúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> Tôi đã quên em thật đấy đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi về những mệt mỏi vì những ngày tháng dày vò lòng nhau em lâu rồi mà cứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn giọt sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ biết khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 cỗ tay xa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đau tôi đã quên em lâu rồi mà thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em lên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ biết khúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bầu tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> tôi đã quên em thật đấy tôi đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi về những mệt mỏi vì những ngày tháng gì vô đã quên lâu rồi mà cứ tự nhiên nó đau rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ biết khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 khuất tay xa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đau tôi đã quên em lâu rồi mà thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích khúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> tôi đã quên em thật I. đâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau có bao giờ em muốn là tôi quay lại và mang em đi thật xa những nỗi buồn những vết thương sau mỗi lần em vấp ngã giờ em đang làm gì vậy mọi thứ có như em thấy em ghét cuộc sống bế tắc tình yêu hạnh phúc qua từng ngày và có gì đâu đó chỉ là hai dòng nước mắt và có gì đâu đó chỉ là hai con người vì chút ích kỷ mà lạc mất nhau và có gì đâu baby chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi về những mệt mỏi về những ngày tháng dày vò nhau quên em lâu rồi một thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn đọt sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bảo tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 cốt tay xa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đã tôi đã quên em lâu rồi mà cứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích khúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bảo tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chắc đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> tôi đã quên em thật đấy đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi về những mệt mỏi vì những ngày tháng gì vô lòng nhau em lâu rồi mà cứ tự nhiên nó đau rồi sao vẫn còn giọt sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bảo tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 khuất tay xóa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đau tôi đã quên em lâu rồi một thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ kết thúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> Tôi đã quên em thật đấy tôi đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 Chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi Về những mệt mỏi, vì những ngày tháng dày vò Tôi đã quên em lâu rồi, một thứ tự nhiên nó đâu Ôi sao vẫn còn một sầu trên môi Và những ngày đầu em bên tôi Tôi đã quên em thật đấy, tình yêu của tôi chỉ như vậy Chỉ biết cúc cần và đi nhảy, đâu dặn quan tâm em từng ngày Bởi tôi chỉ là người, nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt Chặng đường sau này, mà ngấm em có lẽ lại là người khác Tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 cuộc tay xóa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đã tôi đã quên em lâu rồi một thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích khúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bảo tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngầm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> Tôi đã quên em thật đấy đã quên em lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện đó thực lòng tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy mình làm được gì cho nhau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 chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi vì những mệt mỏi vì những ngày tháng dày vò lòng nhau lâu rồi một thứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ biết khúc cần và đi nhảy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 khuất tay xa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đâu tôi đã quên em lâu rồi mà thứ tự nhiên nó đâu ôi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ thích cúc cần và đi nhạy đâu dạy quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mà ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> Tôi đã quên em thật đấy